Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Quái NK Adventure Thì hôm nay mình lại có dịp để review tiếp cho mọi người xem một cái sản phẩm Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Ki Tụi mình là Yo and Ki, YNK Adventure Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc Xin mời các bạn hãy đón xem là cái này á gọi là cái double on suit là vừa toilet này vừa nhà tắm này thì loại này là setup rất là nhanh mình có sai cái loại cũ rồi cái loại cũ là nó bung lên như vậy thì cái đó mình sai thấy ok nhưng mà khi pack á, là phải twist nó lại rất là khó chịu và lúc ngay mà tơi gió á, là gió nó thổi mạnh là lung lay lung lay nhìn là khó chịu lắm nhưng mà cái đó khi muốn tắm á là phải bưng cái toilet ra ngoài hoặc để trong đấy á, thì nó sẽ bị ướt rất là bất tiện luôn là ví dụ như tắm rồi á mà toilet ở trong đó lúc mà đi toilet lại á là cái nền là bị ướt nó, nó khó chịu lắm đó cho nên cái loại này á là toilet một bên nhà tắm một bên là nó rất là tiền luôn thì bây giờ á mình sẽ mở cái hộp này ra review unbox cho mọi người xem liền luôn đây là cái hộp của nó cái loại nhà tắm này á và toilet này á là của hàng Coleman nha mọi người giờ mở ra cho mọi người xem nhá Bây giờ mình sẽ mở ở trong ra xem là có những cái gì nhá Thêm một cái thùng nữa Là nó làm như vậy để nó pack đồ cho nó đẹp đó Đây là cái nhà tắm của nó nha mọi người Cái sái này của nó chắc bằng cái lều của mình rồi <laughs> hầu Rồi bây giờ mở ra xem này Rồi để mình đi dẹp mấy cái thùng này Xong mình mở cho mọi người xem Đó, như vậy là xong Rồi bây giờ chỉ cần đi đóng mấy cái cọc ở phía dưới Cái loài này này Là cái này là cái ở ngoài thôi Nó có thêm một cái bạt có ờ, thêm một cái bát này này là trung lên phía trên nữa đó bây giờ mình sẽ mở cho mọi người xem ở trong là như thế nào trước khi mình trung cả cái bát ở ngoài lại nhá đây là cái cửa mở vô trong này đó rồi trong này á nó có một cái lớp ngăn cách này đó nó có một cái lớp ngăn cách giữa hai bên là lúc mà tắm á là nước sẽ bị bắn qua cái bên còn lại mà hay một cái nha mọi người thì leo này á là nó mở đi vào được hai bên bên này có một cửa này rồi phía sau kia cũng có một cửa luôn đó là rất là tiện rồi đây là cái cửa sổ này đây mình mở cho mọi người xem đó cái cửa sổ ở đây này yeah. đó đúng đỉnh luôn bên này có một cái cửa sổ này đây mọi người thấy chưa bên này có một cái cửa mình mở ra một cái là đi vào trong được cái này có cái ngăn cách ở đây là hai cái á, là ví dụ như bên này bàn bàn tắm còn bên này để toilet á thì lúc mà tắm á kéo nó lại để cho nước nó khỏi bắn qua bên này đấy nhưng mà ví dụ bên này á mình để mấy cái đồ để móc áo quần á là khi mà tắm xong á bắt đầu lấy khăn này lấy áo quần ở bên này là thay ở, ở, ở, phía bên này là, là hợp lý đó còn không á là đi qua bên cái chỗ toilet để mà thay đồ luôn là mặc vào là, là nó không bị ướt quần rất là tiện Bây giờ mình sẽ đi đóng mấy cái cọc lại để mà sẽ cứu lại các cái à, leo này của mình Thì à, một cái tip cho mọi người á là khi mà trước khi đóng cọc á thì mọi người à, kiếm cái địa điểm mà nhắm để cái toilet về nhà tắm á thì cái toilet nó sẽ ở nơi cái chỗ cao hơn rồi cái nhà tắm á sẽ ở nơi cái chỗ thấp để khi các bạn tắm á là nước nó sẽ chảy ra ngoài này chứ nó không chảy ngược về phía bên cái toilet á là nó sẽ bị ướt cả hai bên thì đây là cái chỗ mà mình sẽ tính setup cho cái cái lều uh, uh, toilet với nhà tắm này của mình này thì thường mình đi à, cắm trái á mình hay cầm theo cái búa để mà đóng đô nữa ok đóng một cái thôi bắt đầu cái thứ hai này á là kéo căng ra để mình đi đóng bốn góc trước rồi nhá đây nó có một cái dựa để níu xuống cho nó căng lên này rồi chắc chắn thôi những cái ngay mà gió to á, thì nó còn có cái sợi dây này nữa để tháo ra xong cái căng xuống dưới đất là gió nóng thổi uh, bay đi là bây giờ mình sẽ cho cái bạt này lên nhá rồi xong xuôi là leo xong cái mài xong để bây giờ mình xem có đôi gì thêm nữa không nhá thì trong cái phụ kiện á là nó cho thêm cái tấm này này là cái tấm này là để giống như kiểu mình để những cái vật dụng cá nhân ví dụ như là à, xà phòng này rồi à, dầu gội đó thì à, cái này á là nó có hai cái móc ở đây này đó thì mình sẽ vào đây mình móc ở trên này này là có chỗ móc ở trên này nha mọi người mình khá là ưng cái um, thiết kế của cái leo mà cả tắm cả toilet này của cái hàng Coleman thì mấy cái đồ mà các bạn để đây là lúc tắm là lấy rất là tiền luôn ở đây á, người ta cho thêm hai cái que để phơi khăn hoặc là phơi áo quần ở bên ngoài để bây giờ mình móc hai cái que này lên luôn nhá đây mấy cái dây người ta cho là buộc vào như vậy này xong cái bây giờ móc lên ở phía trên này trên này mà có một cái ring á là móc vào là ok là để phơi đồ như vậy bây giờ mình sẽ lấy cái này mình ra móc ở phía sau này nhá cái này á là cái cái mà để các bạn à, buộc cái giấy toilet vào đây á để mà kéo kéo kéo kéo cho nó tiện à, rất là hay luôn chứ như cái lều cũ của mình là cũng có nữa đó thì bây giờ mình sẽ móc cái này vào trong lều mình sẽ để bên này là toilet cho nên là mình sẽ móc vào đây luôn đó hợp lý chưa là cái cuộn giấy toilet là sẽ để đây là cái mà đừng dâu gối đâu á thì à, chắc là tạm thời mình sẽ để đây để xem à, chút nữa tắm thì như thế nào rồi nếu cần thiết thì mình sẽ di chuyển qua bên kia tại mình chưa muốn để bên kia thì, thì sợ lúc tắm á, nó bị ướt cái túi này thì cũng không ưng lắm thì nếu mà để đấy á, thì mình có thể thò tay qua bên này để lấy được thì để xem như thế nào rồi có thể thay đổi sau thì mình đã setup xong cả cái nhà tắm với là cái nhà toilet này rồi thì mình cảm thấy rất là ưng ý với cái lều này luôn á bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem cái lều cũ mình sai để cho mọi người xem cái sự khác biệt giữa hai cái nhá thì đây á, là cái lều toilet trước của mình thì nó rất là gọn luôn ừ, cực kỳ gọn dễ uh, xếp đồ nữa so với cái này á, thì nó nhỏ gọn hơn nhiều bây giờ mình mở ra cho mọi người xem này ban đầu á trước khi mua cái này á là mình tính là mua thêm một cái như thế này nữa cho nó gọn đó nhưng mà nghỉ một lần mà pack hai cái á nó hơi phiền thì thay vì cái này mình chỉ cần pack một lần thôi là xong rồi cái này á bây giờ nó như thế này này lúc mà pack lại như thế này bây giờ bung ra này cái này thì nhanh hơn nhiều cho những bạn nào mà ưng gọn lẻ là là sai cái này là hợp lý nhất đó vậy là xong hả? <laughs> lý do chỉ có là gắn mấy cái à, đồ ở dưới này lại skill nó lại xong rồi trong này là có một cái thảm nữa đây trong này còn một thảm nữa là để tôi làm là ok đó nói chung cái này thì không tệ nhưng mà khi pack á là nó rất là khó chịu luôn nếu mà làm thôi quen á thì mình làm được chứ còn không là khó chịu lắm thì cái này á là giá của nó á, là cỡ khoảng à, bảy chục đồng á còn cái này này là giá 200 đó nhưng mà với mình thấy thì cái này cái chất lượng của nó thì là tốt hơn nhiều đó nó cứng cáp lắm bây giờ mình sẽ quay lại cái cảnh mà gặp kỳ kỳ lêu này cho mọi người xem nhá mình chưa chắc đã gặp cái này lại được đâu tại vì bình thường mình toàn phải nhờ vợ mình ờ, gặp cái này lại đó gặp nó vào như thế này này xong cái này quấn xuống như vậy <laughs> bỏ tay <laughs> <laughs> rồi bây giờ để mình thử lại thêm phát này nhá nãy giờ mình thử hơi bị đuổi đó này lại này gặp cái đầu gặp cái đầu này xuống này đó. <laughs> cho hai cái này vào một cái trên cái dưới <laughs> xong được rồi đó như vậy là xong <laughs> giờ kêu mình làm lại bỏ tay nha mọi người cho vào cái túi này khách xong <laughs> nói chung là mình không thích phách cái lều này cái này nhìn vậy phách là đơn giản hơn nhiều sau khi setup xong cái lều rồi á bây giờ mình sẽ để những cái thứ cần thiết vào ở trong này nhá thì ở đấy á, là sẽ có à, toilet này rồi bên này mình sẽ setup nhà tắm ở bên này này thì mình sẽ setup cái nhà tắm trước đây là cái vòi nước này những cái sản phẩm này á, là mình à, sẽ để link ở phía bên dưới cái thông tin của video á, là các bạn nhớ click vào để xem tham khảo thêm rồi những bạn nào mà muốn à, biết rõ thêm á, thì à, có thể liên hệ với mình cái này là cái vòi nước này thì mình sẽ vào trong này mình luồn ra ngoài là có cái chỗ ở đây này ở trên này này là có cái đầu móc cái vòi nước thì mình có thể móc tam như thế này kiểu kiểu vậy móc tam ở trên này trong lúc mà ẩn một xả thì xả ở trên này tại nó có cái đầu này này là, là dành cho cái loài mà cái voi mà họ sen đó là nó khập vào trong này luôn nhưng mà cái vòi nước của mình thì nó cũng thích hợp với cái này bây giờ đi ra ngoài này mình sẽ đập cho mọi người xem này cái dây kia thì các bạn kéo ra hết ngoài này cho nó gọn đừng để trong lều nhiều nó nó bị dơ lúc tắm á đây là cái bơm thì cái đầu này á mình sẽ nối vào đây cái à, thùng nước này á là mình à, tự chế làm ở nhà nếu mà các bạn mà muốn uh, mua cái thùng này thì có thể inbox mình uh, qua cái uh, fanpage ở uh, Facebook hoặc là comment ở dưới bình luận của YouTube á rồi uh, đặt làm thì mình sẽ làm cho các bạn để nó có thể sai được với cái bơm này nhá cái này á, là cái nguồn điện mà mình sẽ uh, sai cho cái cái bơm nước nhá để sai được cái bơm nước này á thì uh, cái đầu của cái bơm á là nó là cái uh, cổng của secret line á trên xe hơi thì gắn vào đây xong rồi có cái đầu chuyển đổi à, sang 12V á thì mình gắm vào cái à, cục này của mình cái này á bây giờ mình sẽ móc lên cao cho nó khỏi bị ướt nhá tại cái này có điện á cho nên là để an toàn thì móc lên cao thì mình dùng cái móc này này ok đây, móc lên đây được rồi còn cái bơm nước này á thì mình sẽ hút vào cái dây này này cũng lấy cái móc như lúc này luôn đó móc vào cái dây này rồi xong sẽ xẻ con ngang bây giờ đầu à, cái nguồn điện vào là sai ok rồi bây giờ đầu nguồn điện vào xong cho cái dây điện thừa vào trong lại lại trong cái túi cái này lúc này á là nó không có cái chỗ để mà hút lên á thì bây giờ mình lấy cái dây khay một thai này mình luôn qua hai cái lỗ xong rồi bỏ cái móc lên đây là nó chắc chắn rồi nó không bị tuột nữa đó chặn luôn vô rồi nửa hút rồi bây giờ mình qua mình mình xịt thử cho mọi người xem nhá đây. ra nước nó ra nơi cái voi kìa đã khi mà nó nước đầy trong cái voi đó á là bập ngay ra liền luôn đó bây giờ mình như này Chà, nước này mà nấu nước nóng tắm rồi thôi bao đỉnh luôn mọi người ta thấy chưa nó mạnh lắm mà nó không tồn nước tại nó phun sương á à, các bạn có thể chỉnh nhiều loại đó xịt lá dòng này xịt phun sương này thấy chưa rất là tiền luôn tại vì mình có coi nhiều loại rồi thì mình thấy là cái loại này này nó rẻ nhưng mà nó phun ra sướng nó mạnh chứ còn mấy cái loại mà voi hoa sen á là nó nó nó tốn nước mà nó không được như thế này đó. bữa trước có một cái, cái clip mình tắm á, là cả gối đầu cả tắm thoải mái luôn thì còn nửa nửa nửa thùng nước 10 ờ, lít cho, cơ cỡ khoảng chưa được 5 lít đó nè ấn cái lên liền ấn cái lên liền thấy chưa mình sẽ mọc lại lên trên này rồi mình sẽ để mấy cái đồ mà của nhà tắm á vào đây cho mọi người xem thường đi ờ, cắm trại á thì mình ờ, với vợ mình có một cái túi này là dành cho hai người luôn thì mình sẽ mở ra cho mọi người xem uh, trong này có gì và nếu mà người hay đi á, thì nên chuẩn bị một cái túi nhỏ nhỏ như thế này để những cái đồ mà đi uh, ờ, cắm trại những cái đồ vệ sinh cá nhân á, thì lúc đi đỡ pack này đỡ uh, quên thì trong này sẽ có dầu gội này Đó, cho vào đây body wash sữa tắm nước xúc miệng đấy để những cái đồ này ở đây rất là tiền luôn cái này dầu gội cái lúc này chắc dầu xả quá dạ đúng rồi dầu xả dầu gội dầu xả sữa tắm có rồi rồi trong này thì có bọt đánh răng vậy là cái ly để mà xúc miệng rồi à, có kem đánh răng nữa đó vậy là xong còn cái túi này á thì bây giờ mình sẽ kiếm chỗ để mình à đây này đó để thế này tại túi này trọng nước mà đó là mình để đó là ok rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua setup cái toilet cho mọi người xem nhá mình thường hay đi uh, à, cắm trại hãy mang đi rất là quan trọng luôn trong mỗi chuyến đi luôn á quên cái gì thì được chứ quên cái này là thuốc dạ, là tụi mình phải mua riêng nha chứ cái toilet này thì nó không đi kèm đó rồi cái này nó có hai cái chỗ để bưng ở đây này hai bên sạch lấy vào đây cái này thì sạch sẽ đó toilet đang sạch cho nên là mình sẽ à, quay cho mọi người xem luôn này toilet này á, là như cái toilet ở nhà vậy nhưng mà có một điều á, là trước khi mà đi toilet á là có cái chai là bán kem đây loại này là các bạn xịt xung quanh này để cho nó đỡ dính đó là nó, nó sẽ sạch hơn rồi khi mà mình đi xong rồi á, đi nắng xong rồi á, là có cái nút ở đây này loại này của mình là bằng điện đó thì ấn đó là nó xả nó xả nước ra chứ không cần phải làm gì cả rồi khi mà xả nước ra rồi á thì ở đây có cái cân gạt á là chỉ cần gạt cả như thế này đó là cái chất thải nó sẽ rớt xuống phía dưới là thế này là sạch sẽ tiếp còn cái này á là cái chiều cao với đâu là ngồi rất là thoải mái luôn như ở nhà là sạch sẽ đó đó rồi um, lúc mà tắm bên kia thì muốn thì để áo quần ở đấy bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi xem toàn cảnh một lần nữa nha đây đây là cái phòng toilet đó thì qua bên này là cái nhà tắm có đầy đủ dầu gội vật dụng cá nhân ở bên này đó rồi đi ra bên này bên này có cái chỗ để treo à, khăn mấy cái đồ à, áo quần ướt phơi ở đây rồi đây là cái hệ thống điện bơm nước và cái bình nước của mình đã được à, đổ để mà sử dụng với mấy cái này và nếu mà ai mà thích cái thùng nước này với cái cách mình đổ thì à, muốn mua nhớ à, inbox cho mình để biết thêm à, về cái cách thức mua cái món đồ này để ủng hộ cho tụi mình thông tin của cái sản phẩm này mình sẽ để dưới cái phần thông tin của cái clip YouTube này để cho mọi người tham khảo thêm. Mình xin kết thúc cái phần unbox và review cả cái lều tắm và đi toilet này ở đây. Đó, thì cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ like, share, comment và ủng hộ cho cái channel của tụi mình nha. Tụi mình là YK Adventure. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo nếu trong tương lai mà mọi người muốn mình review thêm những cái sản phẩm về camping thì nhớ để lại cái bình luận ở phía dưới cho tụi mình biết với nhá